bao nhiêu trong số các anh chị mong muốn là chiến thắng được trò chơi tiền bạc à mini game thì comment xuống bên dưới là yes rồi ok các anh chị rồi cái mục tiêu của anh chị chơi trong cái trò chơi này là gì cái mini game này là gì thứ nhất là có những cái khoản dự phòng các anh chị chúng ta không thích rủi ro lỡ như gia đình của chúng ta bị ốm đau bệnh tật ai đó thì chúng ta làm sao hoặc chúng ta bị mất công việc đi thì chúng ta cần phải có một cái khoản tiền dự phòng cho mình để phòng ngừa những cái bất chắc trong cuộc sống trong cuộc sống của chúng ta sẽ luôn có những cái điều xui rủi nó đến bất ngờ và nếu như chúng ta có bảo hiểm chúng ta có dự phòng thì cái điều đó nó sẽ rất là an bình cho chúng ta cái mục tiêu thứ hai là cái gì là trả hết nợ các anh chị đó nợ là một cái gánh nặng rất lớn nợ về tiền nhà nợ về tiền xe nợ về chi tiêu nợ trả góp Vậy để đạt được sự tự do về tài chính trước tiên là các anh chị phải xử lý hết tất cả các khoản nợ của mình. Thứ ba là gì ạ? À? Chúng ta có những cái mục tiêu về chi tiêu dài hạn và ngắn hạn. Ví dụ như là lo cho con đi du học hoặc là mua một căn nhà. Thì những cái khoản chi tiêu này chúng ta cần phải lên kế hoạch để chúng sao ạ? À? Để dành tiền tích góp đầu tư gì đó để chúng ta có một cái khoản tiền. Ví dụ con của chúng ta năm nay đang 10 tuổi và chúng ta biết rằng 18 tuổi nó đi du học nước ngoài khi chốc 8 năm đó thì chúng ta cần phải tiết kiệm bao nhiêu tiền để có thể lo cho con mình đi du học thứ tư là sự gì ạ à? sự bình an bình an là khi các anh chị sao ạ à? ở cái mức độ mà các anh chị có được 6 tháng chi phí sống thì lúc này chúng ta có bất kỳ rủi ro gì đến mất công ăn việc làm trong vòng 6 tháng đó chúng ta vẫn được bình an trong 6 tháng đó và cuối cùng là gì các anh chị chúng ta chơi cái trò chơi về tiền bạc này cái đích cuối cùng vẫn là sự tự do về tài chính khi mà chúng ta chơi cái trò ờ, chơi gọi là money game chiến thắng được trò chơi tiền bạc có nghĩa là khi mà chúng ta làm sao tự do được về tài chính tự do về thời gian là lúc này chúng ta đã hoàn thành rồi chúng ta chơi xong cái game này rồi thì chúng ta dành thời gian công sức tiền bạc của mình để làm sao ạ à? mình đi làm những công việc mình thích làm những công việc mà mình đam mê không anh chị trong cuộc sống này nó đâu chỉ có thể là tiền không đâu đâu phải quần quật đến 60 tuổi 70 tuổi để chỉ để kiếm tiền thôi để trang trải cuộc sống để trả nợ thôi ở ngoài kia cuộc đời này rất rộng lớn còn rất nhiều điều để chúng ta làm cần rất nhiều nơi để chúng ta tới còn nhiều thứ để chúng ta trải nghiệm và gia đình của chúng ta chúng ta cần có nhiều thêm thời gian để chúng ta sống với ba mẹ của chúng ta để chăm lo cho con của chúng ta có đúng không các anh chị con của chúng ta từ năm thời điểm mà từ 1 tuổi cho đến gần 10 tuổi 5 tuổi 10 tuổi thời điểm đó là thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời của những đứa con và nó đã con của chúng ta đó đã trao cho chúng ta những cái khoảng thời thanh xuân mà đẹp nhất của con nhưng mà thời thời thanh xuân đó của con lúc mà con cần chúng ta thì chúng ta lại lao đi là đi làm kiếm tiền anh chị ạ à, đúng không đến khi sau này con nó lên đến tuổi tin rồi 15 tuổi nó không cần quan tâm đến chúng ta nữa tại vì lúc này nó thích đi chơi với bạn rồi 20 tuổi là nó có bồ rồi 25 tuổi là nó có chồng 30 tuổi nó có con thì khoảng thời gian đó gần như chúng ta càng ngày càng xa con ra bởi vì chúng ta không có thời gian chăm cho con từ bé chúng ta chỉ lo kiếm tiền thôi bởi vậy chúng ta hãy làm sao à hoàn thành cái game mini game này càng sớm chừng nào càng tốt chừng đó các anh chị có đồng ý với Kim về điều đó không ạ à? nếu có thì comment xuống bên dưới là yes trong cuộc sống của chúng ta đâu chỉ lúc nào cũng chỉ biết đến tiền nhưng mà để thoát ra khỏi tiền chúng ta phải đạt tự do mà nếu để đạt ra tự do thì chúng ta phải chơi hoàn thành xong cái game mini game này và các anh chị sẽ biết đó cuộc sống này nó rất là công bằng nhưng mà sao anh chị còn cuộc cuộc sống này vốn dĩ là nó rất công bằng chẳng qua là chúng ta chưa biết luật chơi mà thôi có đúng không anh chị